Chào mừng tất cả mọi người nha Hôm nay à, Phước Sửu và Quân à, sẽ à, review cho tất cả các à, bạn và quý anh chị ở đây Thì biết một cái khu dân cư rất là đẹp tại à, Hồ Tràm à, Thì à, bắt đầu mình à, đi dạo khu dân cư à, một vòng phong Quân? Dạ à, Cho mình hỏi là cái khu dân cư này là khu dân cư của chủ đầu tư nào vậy Quân? Cái này là trước đây là do công ty Thiên Học thực hiện đầu tư khu này với anh ừ. Thì hiện tại là đang có khoảng 60 đến 70 nền đấy à 60 thì, đến 70 à, nền tổng diện... diện tích của cái khu dân cư này là dạ, bao nhiêu khoảng 6 à, đến 7 hectare à 6 đến 7 hecta ha. Dạ. À, và ở đây thì à, à, một à, loại diện tích như vậy á, là chiều ngang khoảng bao nhiêu và chiều có khoảng thế nào? À, ba loại diện tích anh. Ừ. Thì à, nhỏ nhất á, như ở mặt tiền đường này là 160 m này. Rồi. Là ngang 6, chiều dài khoảng 27 m. À. à. thì những cái nền như vậy thì nó có khoảng 85 m thổ cư. Ừ. Đó, đường phía trước thì 6 m ừ. rồi à, diện tích thứ hai là 250 trăm năm mét ừ. hai trăm năm mươi mét thì uh, ngang tầm à, bảy mét rưỡi ừ. à, dài uh, tầm 31 mét anh nói chung là nó tùy từng nền đó. có nền thì uh, 8 mét uh, mấy cái nền 250 mét thổ, thổ cư uh, 250 mét đấy thì nó có 100 mét thổ cư á à dạ còn uh, còn lại thì uh, chỉ còn một số nhỏ những cái nền 500 mét nữa để cho những ai mà xây nhà vườn anh à. thì uh, có cái view khá đẹp ở bên phía bên cái bờ kênh ừ thì những cái nền đấy ờ, hiện tại thì bên chủ tư họ cũng đang lên thổ cư ấy còn sổ thì ờ, tất cả đều có sổ riêng hết rồi tất cả đã có sổ riêng hết dạ. toàn bộ luôn rồi à, cái khu dân cư này nè à, ra biển hồ tràm khoảng bao lâu và cái đường đi nó có dễ dàng hay không à, hiện tại thì à, có một đường chính ra biển anh ừ. là gần nhất là 800 mét ừ. là mình à, có thể tới được à, mặt nước biển rồi à. à ở khu này thì nó kế bên cái là trường nó có cái trường học kế bên à với lại à, xung quanh thì à, dân cư cũng đông đông đúc hết rồi anh à khá đông đúc rồi phải không dạ. Ừ. à, thì cho mình hỏi tí xíu á, là à, ở đây á, thì à, với cái mục đích đó là giờ dạ, mua ở đây rồi á, thì gọi là sở hữu ra thì ngoài cái hình thức sở hữu ra thì mình có thể làm homestay hay là à, cho thuê phòng hay là à, khách sạn gì ở khu này được hay không và cái mức độ và tiềm năng của nó có tốt hay không á à, hiện tại ở đây là à, những cái ngày cuối tuần anh thì à cái lượng khách du lịch nhiều khi còn thiếu phòng luôn á à vậy hả dạ lượng khách du lịch lịch rất là nhiều phải không à, thì ở đây á, thì làm à, theo như quân á, làm hôm hôm tay rất là tốt phải không dạ đúng rồi thì à, cho mình hỏi tí á, là à, ở cái khu vực hồ tràm này á thì nó có những cái à, gọi là à, chờ trường học rồi gì gần hay không thì uh, ngay như kế kế khu Bobby là hiện tại là có một cái trường tiểu học à trường, trường tiểu học. học này cũng mới uh, khởi công năm 2019 anh nhưng à. mà uh, mới hoạt động đầu năm đầu năm nay à mới hoạt động đầu năm nay thôi yeah. Dạ. rồi cái trường đó thì uh, cách đây qua khu dân cư này bao xa tính là cách cách cổng khoảng trăm uh, mét anh tại vì nó cũng gần như sát bên á à kế bên yeah, dạ, luôn gần như kế bên luôn rồi à, rồi ngoài ra ví dụ mình muốn đi chợ thì mình đi chợ ở đâu ở đây thì à, nó có hai chợ anh à một là mình ra chợ hải sản ở ngay ngã tư hồ tràm à gọi là chợ hải sản bình châu phải không nổi tiếng là một cái chợ hải sản cực kỳ ngon và giá rất là mềm phải không dạ đúng rồi anh còn à. à. thì với lại ở gần đây nó cũng có một chợ nữa dạ. thì chợ này là những cái đồ nhu yếu phẩm anh à vậy hả dạ đây cái khu dân cư ở đây thì mình với lại quân đang đứng thì rất là thông thoáng rất là đẹp phải không yeah. Dạ. thì ở đây là mặt tiền này nếu mà sau này à, có thể là kinh doanh nè rồi à, làm à, shop house nè làm biển ra biển đó gần thì cho mình xíu là con thẳng ra sao đường này là chạy thẳng ra đường tỉnh lộ 328 anh ừ, tỉnh lộ nếu 328. mà mình mình sẽ đi đường này à còn mình đi ra biển á thì mình đi cái đường ngược lại à vậy hả mình đi đường ngược lại biển rồi à 800 mét là tới biển rồi ok thì à, ở đây kết nối vùng nó rất là dễ phải không à, di chuyển lại à, chợ rất gần nè à, dạ. biển rất là gần nè ngoài ra thì à, từ đây thì cách hồ tràm khoảng bao xa À, thực ra ở đây đã đang là ấp Hồ Tràm luôn anh À vậy hả Thì à, ví dụ một số cái tổ hợp nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm giống như là à, à, tổ hợp nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm giống như casino nè à, yeah. Dạ. Gôn nè à, Grand đó phải không? Yeah. Dạ. Thì ta, ừ, từ đây cách đó khoảng bao xa? à, ở từ đây mà cách các cái dự án lớn ở ngoài bên biển nó khoảng bán kính 2 km anh chỉ 2 km thôi dạ à chỉ 2 km thôi là mình đến đến tất cả những cái khu dạ, gọi dạ, là vui chơi nghỉ ngơi giải trí của hồ tràm luôn phải không dạ đúng rồi tại vì chỗ này đang là trung tâm mà à quá tuyệt vời luôn thì à, à, ngoài cái dự án bên mình là phân lô bán nền và đã có sổ hồng sổ đỏ riêng rồi thì gần đây có những dự án nào mà lớn của những cái tập đoàn lớn về đây đầu tư hay không hiện tại là ở đây là mới có hai hai cái dự án lớn của Novaland ừ. là hiện tại đã cũng đã khởi công mà lên hình hết rồi à. rồi uh, Cham Hồ Tràm đó anh Cham Hồ Tràm dạ, rồi rất là lớn hơn 2 km đường ven biển cơ à tối hôm qua sự với quân là có đi à, cái Habana Hồ Tràm á phải không à đúng rồi đó anh à, rồi à, của Hưng Thịnh phải không? Hồ Tràm Complex của Hưng Thịnh nữa. À, Hồ Tràm Complex rồi rất là nhiều dự án gọi là những cái ông lớn về đây. Yeah. Dạ. Thì à, à, cho mình hỏi sơ tí xíu về cái khí hậu thời tiết của cái à, à, này á thì nó có mát mẻ hay không? Có gió biển như vậy và có quá nắng, có quá oi bức hay không á? ở đây thì à, ở hồ tràm thì nó lợi thế là nó ở giữa hai cái rừng anh à, ở cho nên à, khí hậu rất rừng mát. là rừng gì nhỉ uh, hiện tại là phía bên uh, giáp với đường tỉnh lộ 328 anh là cái cái rừng đấy là rừng bảo tồn thiên nhiên oh, rừng nguyên sinh luôn dạ rừng nguyên sinh à. còn à, thứ hai là à, là cái rừng phòng hộ à rừng phòng hộ nữa dạ rồi nên cái khí hậu ở đây là nghe nghe nghe phước sửu nói nghe mọi người nói là ở đây thường thường mát hơn so với những cái tỉnh lân cận là từ Đúng rồi anh. à 57 độ phải không ừ, nói chung đây... là so với những cái khu vực biển lân cận á, là ở đây nó có cái khí hậu mát hơn ừ. nhưng mà với lại cho cho sự hỏi là à, ở đây á, thì à, à nghe đâu á, là gió bão và lụt thì thường xuyên ít xảy ra hơn so với những cái khu vực khác không đúng rồi anh nguyên tỉnh à, bà rịa vũng tàu luôn á là ít khi mà à, bão tố lắm vậy là phù hợp với lại du lịch nè phải không dạ đúng rồi à, từ đây thì cách ra thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 2 à, tiếng chưa tới 2 tiếng à, à, đồng hồ phải không dạ đúng rồi à, thì di chuyển lên cao tốc và xuống đây rất là gần nên nhớ là ví dụ như mà à, quý anh chị và các bạn mà có gọi là tìm hiểu đất ở khu này và tìm một nơi gọi là nghỉ ngơi giải trí thì ở đây đáng là một cái nơi rất là để đầu tư phải không dạ, bởi vì ở đây á, là nó rất là gần biển à, di chuyển có thể là mình có thể là đi về trong ngày được luôn phải không rồi à, thì à, cho sự hỏi tí xíu á, là Quân là người nhẹ ở đây luôn hay sao? Em uh, kinh doanh làm việc ở đây được 3 năm rồi đấy anh À vậy ha Dạ Kinh doanh làm việc ở đây được 3 năm rồi Thì uh, um, ở đây á, thì à, thấy cái lượng khách hàng về đầu tư ở đây nhiều hay không? Đúng là khu vực Hồ Tràm thì cũng tương đối nhiều đó anh Tại vì nó kéo khách từ các cái dự án lớn ở ngoài ven biển á À thì um, à, cái phân khúc mà đất ven biển à, với lại cái phân khúc đất dân thì nó lại à, rẻ hơn ừ. khá là nhiều cho nên họ cũng tham tham khảo đi tham khảo rất là nhiều rồi thì à, à, rất là nhiều khách về đây đầu tư thì à, theo quân là những cái ưu điểm nào mà cho khách hàng mà gọi là họ họ thích và họ coi như là đầu tư những cái để sở hữu những cái nền ở khu này À. có những cái thông tin sắp tới gì mà quan trọng hay không hiện tại là như anh thấy ấy, thì uh, cơ hội rất là nhiều ừ. dự án dự án lớn uh, trong năm 2020 là nguyên như năm 2020 là đã năm sáu cái dự án lớn rồi ừ. đổ về rồi thì anh thấy là cái cơ hội trong những năm tiếp theo nó rất là lớn ừ. rồi uh, thứ hai là khí hậu khí, khí hậu. hậu thì ở đây cũng mát mẻ nữa ừ khí hậu mát mẻ nè yeah. Dạ. rồi sắp tới có rất là nhiều à, đúng rồi, uh, sắp tới uh, bất động sản à, những cái uh, gọi là ông trùm bất động sản về đây phải không dạ đúng rồi rồi nghe đâu có một vài cái thông tin là sẽ có sân bay lộc an phải không dạ uh, rồi uh, là đường ven biển hồ tràm như ha uh, nó sẽ được mở rộng và uh, làm thành là một con đường gọi là cung đường là rất là đẹp phải không dạ đúng rồi. một bên biển một bên là uh, khu vui chơi giải trí nghỉ ngơi phải không à, rất là tuyệt vời rồi à, ừ, bình à, cảm ơn à, cả nhà đã quan tâm cái kênh của à, Phước Sửu à, và Quân thì à, mọi người mà có nhu cầu à, tìm mua hoặc là đầu tư hoặc là xây homestay nghỉ dưỡng tại à, Hồ Tràm rất là gần ngã ngã tư Hồ Tràm phải không? Dạ đúng rồi. Thì à, alo cho Phước Sửu và Quân thì à, Sửu và Quân sẽ là tổng hợp rất là nhiều sản phẩm tại khu vực này à, cho anh chị à, tha hồ sức lựa chọn từ tầm khoảng là 1 tỷ đến vài chục tỷ vông quân dạ, đúng rồi. thì anh chị có thể tha hồ lựa chọn được những cái sản phẩm mà gọi là đầu tư là tốt nhất ở khu kiều đàm với cái giá cực kỳ à, tốt và hiện tại là nói chung đâu gọi là trong tình hình thời, thời dịch covid á thì cũng có rất là nhiều à, quý khách hàng cần bán phải không thì dạ. mình sẽ tổng hợp lại cho khách hàng và khách hàng có nhu cầu thì alo lại rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều à, dự án sau